Vâng, đồng hồ di sốc thì anh em cũng biết quá nhiều rồi Vâng, không phải kênh của tôi mà cũng rất nhiều kênh đã từng review di sốc rồi Vâng, đến với mẫu đồng hồ đầu tiên Thì đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế cũng rất là tuyệt vời anh em ạ Em này thì có mã đây Vâng, mã của em đó là GA110TR 7ADR Giá là 4 triệu 442 nghìn Anh em mua online chúng tôi sale anh em 10% nhé Rồi, thì trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế cực kỳ là trẻ trung, năng động luôn Vâng, mẫu đồng hồ này thì được ra đời khá là lâu rồi nhưng mà bây giờ vẫn còn được rất nhiều anh em yêu thích và săn đón và cũng có rất nhiều đơn vị bây giờ không còn hàng của mẫu này luôn đấy thì hôm nay là tôi review để cho anh em xem ai ưng thì hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu em nói anh em nhé vâng mẫu đồng hồ này được thiết kế theo mô típ là Pepsi anh em nhé cho nên là có những đây này cái nút đỏ nút xanh giống như cái thương hiệu Pepsi ấy đó đây này nó rất là đặc biệt luôn nó rất là đặc biệt luôn đỏ và xanh nó được đối lập với nhau đỏ này xanh này đỏ xanh đấy, đấy đỏ xanh đấy, kết hợp đối lập với nhau trong mặt IO này cũng vậy thôi đỏ xanh kết hợp với nhau rất là tuyệt vời này đấy về chức năng mọi cái của mẫu đồng hồ này thì cũng thông thường giống như những mẫu đồng hồ khác thôi ví dụ là đèn đây này cũng có đèn này đầy đủ các cái chức năng khác thứ cho anh em vòng đồng hồ di sốc hiện tại đang được phân phối bởi anh Huy Watt đây có tem chính hãng của anh Huy Watt đây đó mẫu đồng hồ này thì có mã đây mã và các thông số kỹ thuật nằm ở dưới đáy đồng hồ đây Đấy, đây là phần dây vỏ các thứ của em nó này cực kỳ là bền bỉ sắc nét cho anh em đeo thể thao các kiểu thì khỏi phải bàn rồi vâng đây là một mẫu đồng hồ tôi đánh giá rất là ok luôn phải nói là cũng rất là đẹp luôn anh em ạ Đấy, bây giờ tôi sẽ lên tay thử cho anh em xem nhé tôi đeo lên tay trẻ phải cho anh em thử xem thì đây anh em nhìn này Đấy, cực kỳ là khỏe khoắn cực kỳ là chất luôn Đấy, đeo thể thao đeo đi chơi rồi các kiểu thì con này thì khỏi phải bàn rồi Đấy, có rất nhiều bên là không còn mẫu đồng hồ này đâu cho nên là anh em xem là à, ưng thì à, hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu giá cả của em này thì cũng rất là hợp lý luôn đấy thì anh em xem ok không rất là đẹp luôn đúng không và vâng, này nhìn rất là chất luôn vâng bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn qua để anh em chỉnh giờ nhé việc đầu tiên ta nhấn giữ nút áp chớt này nhấn giữ nhé đó thì sau đó này bạn thấy là BKK này ví dụ là nó không phải là BKK mà thì thì ta phải bắt nó lên BKK thì nó mới là múi giờ Bangkok là nổi Jakarta ví dụ ta bắt lên như này nhá rồi ta phải tìm chế độ là BKK này sinh này đấy BKK nhá rồi ta sẽ chuyển à, cho em nó bằng nút mốt này nhấn nút mốt để chuyển này đấy nút độ ập thì ta bỏ qua rồi mình đang chọn chế độ 24 hay là 12 giờ đấy người ta nó đang hỏi mình thế đây 12 giờ này 24 giờ này đấy nhấp nháy ở đâu ta chỉnh ở đấy anh em nhé đấy bây giờ ta để 12 giờ thôi rồi ta nhấn tiếp nút mốt này Đấy, nút mốt thì bây giờ nó phần kim dây đấy dây thì thường không cần chỉnh nếu mà muốn chỉnh thì bạn chỉ cần nhấn vào nút forward này này đấy mình nó về không không hết cho anh em này về không không luôn rồi rồi ta nhấn tiếp nút mốt này đấy nó sẽ sang giờ đấy ví dụ bây giờ nó đang là 11 giờ 53 đấy thì bây giờ thì biết ta muốn nó 12 giờ hoặc 10 giờ đây này đấy rồi ta nhấn hai cái nút này hai nút này là hai nút điều hướng lên xuống cho nó rồi ta nhấn tiếp tục ok rồi thì ta nhấn tiếp tục nút mốt này rồi càng đến 53 này ví dụ là không phải 53 ví dụ là 52 chẳng hạn đấy hoặc 54 này đấy 56 này đó thì ta sẽ chỉnh bằng cái hai cái nút trên dưới này rồi sau đó ta lấy tiếp này đấy đến nó hỏi là năm 2023 phải không đúng không rồi, ok nếu không phải thì nếu 22 thì như này rồi 23 thì đúng rồi rồi ta lấy tiếp này đấy hôm nay nó đang là tháng 1 đấy tháng 1 không phải tháng 1 ví dụ là nó đang là tháng 12 như này thì ta bắt đầu tìm về tháng 1 anh em nhé này rồi lấy tiếp nút 1 và này đấy 15 16 này đấy 14 này thì ta đấy là ngày nhé đây là tháng nhé đấy cho nên anh em ví dụ là muốn chuyển thì cứ nhấn nút mốt và chuyển hai cái nút này rồi bây giờ thì nó đang hỏi là mình cái chế độ chuông lớn hay bé bé hay lớn LT3 này thì nó sẽ là to LT1 thì sẽ bé đó rồi thì bây giờ nó sẽ quay lại cho anh em nó quay lại để cho anh em cần chỉnh cái gì thì anh em mình chỉnh nếu không chỉnh nữa thì ta bắt đầu ta kết thúc cái quá trình cài đặt này cho em nó nhấn vào nút áp chốt một phát rồi nó sẽ sang cái chế độ mặc định cho anh em luôn cái quy trình cài đặt của mỗi đồng hồ này thì nó cũng dễ như vậy thôi cũng không có gì khó anh em nhé rồi ta sang đến cái mẫu đồng hồ thứ hai đây anh em này đây là một mẫu đồng hồ cũng được thiết kế cũng rất là tinh tế và cũng rất là đẹp luôn này cũng đối lập rất là đẹp đấy à, vâng nó không phải là màu xanh Pepsi nữa mà nó lại màu kết hợp với màu xanh lá cây đó thì đây cam lá cây đấy cam lá cây đấy đỏ lá cây đấy nó kết hợp với nhau lại như vậy đây, xanh này gồm có xanh à, nước biển này xanh lá cây này màu đỏ này ba màu bốn màu kết hợp với nhau trên một cái mẫu đồng hồ như thế này rất là hay luôn nó có cái gì đó rất là lạ mắt ví dụ anh em nào thích nó màu mè một chút và thích nó nổi bật một chút thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ anh em nên mua để đeo thì rất là ok những bạn trẻ trung thì đeo cái mẫu đồng hồ này như chẳng hạn như tôi 40 rồi mà lại đeo mẫu đồng hồ này thì nó lại hơi trẻ con quá Đấy, cho nên là anh em là trẻ trung khoảng tầm 18 à, đôi 10 đến 30 đổ lại đeo mẫu đồng hồ này thì, thì khỏi phải bàn rồi quá là chất luôn anh em nhé phải nói là rất là tuyệt vời thế về chức năng mọi cái thì cũng điều chỉnh giống như cái mẫu đồng hồ này thôi có mã này GA 110 MC đấy ví dụ em này thì cũng đều là GA 110 nhưng mà cái mã đuôi nó khác nhau đây ví dụ GA 110 TR 7 ADR em này thì là MC 7 ADR giá đều là 4 triệu 420 vòng 4 triệu 442 nghìn anh em mua online chúng tôi đều siêu cho anh em 10 phần trăm hết anh em nhé thì hai mẫu đồng hồ này tôi đánh giá là nó ngang ngửa nhau phải nói là đánh giá là ngang ngửa nhau rất là chất luôn rất là đẹp luôn này rất là lạ mắt luôn đấy có cái gì đó nó rất là tuyệt vời đấy thì anh em mà xem là ưng thì hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu anh em nhé rồi tôi cũng đeo thử mẫu đồng hồ này lên tay cho anh em xem đây anh em này lên tay cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ này lên tay cực kỳ là chất luôn rất là chất này cực kỳ là nổi bật anh em nào trẻ trung một chút thì đeo mẫu đồng hồ này tôi nghĩ là không phải bàn rồi rồi rất là đẹp đúng không anh em đây rất là đẹp luôn phải nói là cực kỳ ok rồi đi kèm với sản phẩm đến bao giờ cũng có một chiếc hộp đây anh em nhé đây là một chiếc hộp chính hãng của người sốc này có vân cát rất là đẹp luôn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 để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giáo pháp chúng tôi cũng như là để xem những à, video mới nhất của chúng tôi khi à, review về sản phẩm trong thời gian tới Vâng, bây giờ cũng đang là những ngày cuối năm rồi và vâng, tôi cũng xin kính chúc tất cả các anh chị em, các g shop fan Một năm mới, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý Còn bây giờ tôi cũng xin kết thúc video này tại đây Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau Xin chào và tạm biệt